À, chào mừng các bạn quay lại kênh Phan TV thì à, hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn về góc làm việc của mình ha. thì cái này sau khi mà mình set up được khoảng tầm à, 2 tháng mình làm việc mình thấy nó khá là ổn định và giúp cho mình à, tập trung hơn vào công việc và có thể làm việc được lâu hơn ví dụ như là bình thường mình làm khoảng 8 tiếng là mình sẽ cảm thấy rất là mệt rồi à, đây cái tuổi này tuổi của mình cũng khoảng tầm 34 35 tuổi ha thì à, cái cái thời gian mà mình có thể focus công việc nó ngày càng giảm đi và cái cái sức khỏe nó cũng giảm do vậy là cái xương sống của mình rồi cái cái thế ngồi nó sẽ ảnh hưởng đến việc mà mình có thể ngồi được lâu hay không ha mà đôi lúc là khi khi uh, công việc ấy, thì nó có thể là kéo dài không chỉ là 8 tiếng có thể kéo dài 10 đến 12 tiếng thì cái việc mà setup một cái chỗ ngồi một chỗ làm việc nó hiệu quả sẽ rất là rất là tốt cho các bạn để các bạn có thể là thứ nhất là tập trung cao độ hơn vào công việc thứ hai nữa là có thể làm việc lâu hơn so với bình thường thì ờ, mình thấy setup như thế này á, thì giúp mình làm việc nó hiệu quả hơn và ổn định hơn thì đầu tiên cái mình muốn chia sẻ các bạn đó là cái ghế ngồi cái ngồi rất là quan trọng giờ trên thị trường có rất nhiều loại ghế ngồi thì mình thấy là ghế gaming mình cũng đã thử rồi và ghế công thái học mình cũng thử rồi thì nếu mà để làm việc văn phòng office thì thường là người ta sẽ mình thấy ghế công thái học nó sẽ ok hơn thứ nhất là ghế công thái học mình thấy đằng sau này sau nó có một cái một cái đệm lưng này bạn có thể điều chỉnh nó được ha điều chỉnh bạn ra bạn vô được thì nó sẽ có một cái cục giống như gối ấy, tựa vào cái cái lưng của bạn khi các bạn tựa lưng về sau này đó, thì nó khá là khá là ổn định ha đó. và nó nó nó tựa vào trong cái cái đốt sống sau lưng này thì nó sẽ giúp các bạn cho có thể ngồi được lâu hơn và đỡ đỡ mỏi hơn là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là cái nếu công thể học thì nó có cái lớp lưới thì nó sẽ giúp bạn thoát nhiệt thoát mồ hôi dễ dàng hơn nên bạn sẽ ngồi được lâu hơn đó. ngoài ra là nó có thể chỉnh được ha, chỉnh được các cái cái đệm tay này có thể chỉnh lên này chỉnh xuống này đôi lúc bạn ngồi bạn đọc tài liệu á có thể tựa lưng ra sau như này đọc tài liệu cái tay này nó khá là vừa với mình ngoài ra nó có thể xoay được thấy mình có thể xoay ra xoay vô được đó. rồi cái cái cái ghế này nó giúp bạn ví dụ như là đôi lúc bạn cảm thấy mệt muốn tựa ra sau bạn phải kéo ra đó sau đó bắt khóa lại đó. các bạn có thể ngồi rất là thoải mái à có thể tựa lên như này nó có thể ngồi đọc tài liệu à, khá khá là khá là good còn khi các bạn muốn làm tập trung các bạn phải à, phải hạ nó lên này này nó phải này đó tựa lên rồi khóa lại khóa lại thì nó sẽ cứng như này đó các bạn có thể ngồi rất thoải mái thì mình thấy cái, cái ghế công thái học nó khá là giúp ích cho mình khi mà mình À, làm việc hoặc là đôi lúc mình cần thư giãn á, thoải mái hoặc là tựa ra sau á, thì có thể à, có thể relax được thì đó cái ghế thì ghế giờ hiện tại mình thấy có khá nhiều loại ghế có những ghế nó tới cả 6 7 hoặc có khi chục triệu ha nhưng mà mình thấy cái ghế tầm như này nữa là các bạn kinh tế ít như mình thì có thể đầu tư cái ghế của Siho này thì mình xài cũng khá là ok khá thoải mái chỉ có cái nhược điểm là cái vải của nó cái vải của nó nếu các bạn cởi trần ấy, bình thường là nhà các bạn thường cởi trần ấy thì thì nó sẽ hơi rát lưng một xíu còn về cơ bản cái ghế này mình thấy khá chắc chắn này không không có không bị kêu này đó khi mình tựa lưng ra sau này và nó có cái đồ tự đầu nữa khá là tốt thì mình xài mình mua ghế mình thấy ok và giúp cho việc mình có thể ngồi lâu ha ngồi lâu làm việc có thể tập trung hơn rồi cái thứ hai nữa là về cái đệm tay này cái bình thường các bạn nếu mà bỏ ra như thế này nha các bạn đánh máy tính á, thì cái cái tay của bạn á, là nó sẽ cong lên một góc tầm 45 độ này. và khi bạn đánh một hồi nó sẽ rất là mỏi ha thì cái này nó, nó rất đơn giản các bạn mua một cái miếng gỗ hoặc là gì đó các bạn à, nhờ người ta cắt và gọt lại thì nó nó vừa khớp với lại cái cái bàn phím của bạn khi các bạn đánh á, cái tay của mình nó không không phải ngước lên như thế này nó như thế này thôi thì đánh đánh máy sẽ được lâu hơn ha thoải mái hơn rồi chuột thì mình cũng chưa nghĩ đến chuyện nâng cấp nó nên là mình chưa nghĩ đến chuyện là chuột thì nên xài loại nào nhưng mà xài của Logitech cũng khá ok rồi rồi thì đó đó là một cái nữa để cho mình giúp cho việc mình làm việc nó trở nên thoải mái hơn này. rồi một cái nữa mình muốn chia sẻ các bạn đó là cái đồ kê chân này mà trông thì có vẻ đơn giản thôi nhưng mà thực ra cái đồ kê chân này á, là nó có có hệ thống massage đây nè đó, khi các bạn cảm thấy muốn massage chân có thể dùng này để massage này thứ hai nữa là nếu không có cái này ấy, thì bình thường là cái chân của mình ấy, sẽ để như này để như này hoặc là hoặc là để cho nó lơ lửng như này thì lúc đó nó sẽ đau cái hai hai cái dưới này của bạn này hai dưới cái cái cái cơ bên dưới này sẽ bị đau do chân mình khá là ngắn chân mình không dài nên là nó nếu mà vừa với cái bàn này á thì cái chân của mình nó sẽ không chạm đất thì mình có phải để như này thì đối với cái Ừ, cái đồ kê chân này nó tiện cái là mình có thể đưa ra này ví dụ như chỗ này là vừa này vừa đúng không mình có thể đẩy nó ra hoặc là đẩy nó vô đẩy nó vô để cho chân mình nó vừa khít với nó đó và thỉnh thoảng mình cũng có thể trà lên đây để massage thì nó sẽ giúp cho mình à, nhất là có một cái thế ngồi nó thoải mái nhất và thứ hai nữa là à, đôi lúc mình muốn relax ấy, mình có thể relax ở đây à, thì đó là cho việc ngồi ha cho việc ngồi còn cho việc đứng á tức là ví dụ như bạn làm khoảng 15 20 phút gì đó các bạn cảm thấy nó ờ, ngồi lâu quá nó sẽ ảnh hưởng đến cái cuộc sống của mình ấy. mình có thể đứng này. đứng thì giúp mình sẽ tập trung cao hơn cao độ hơn thì đứng mình đã mua một cái bàn bàn này chỉ không khoảng ba triệu mấy thôi thì cái bàn này có chức năng là nó có thể nâng hạ được thì khi nó nâng lên nó, là vừa tầm với tầm mình đứng đó, thì để, để nó lên hết mức nha các bạn có thể điều chỉnh được điều chỉnh được tùy theo độ cao mọi người của mình là khoảng 0.95 m này à, là vừa với chiều đứng của mình thì đây mình có thể đứng làm việc này à, hoặc là ví dụ như sáng các bạn có daily meeting hay là daily stand up meeting chẳng hạn thì mình có thể đứng để mình regen cũng được hoặc là khi các bạn vào trong meeting mà có uh, cần phải regen á thì khi đứng á, các bạn sẽ tập trung hơn và sẽ chủ động khi mà bạn uh, bạn nói chuyện á, các bạn chia sẻ về regen về cái topic của mình thì nó sẽ nó sẽ dễ dàng hơn mình thấy cái bàn bàn nâng hạ cũng là một cái rất là hay để các bạn có thể đầu tư ha đầu tư mình xài thì mình thấy khá là good đó thì đây là cái cái combo mình nghĩ là khá khá là ok ghế công thể học này rồi à, kê chân này kê chân kê tay và cái à, cái bàn nâng hạ nếu các bạn muốn à, có thể làm có thể thử và giá của nó cũng không cao nguyên cái dàn này mình đầu tư thì chắc tầm khoảng 7 à, đến 8 triệu thôi à, là mình có một cái chỗ làm việc khá là ok à, đó. Rồi ngoài ra là đến cái phần mà cái bàn là thấy tại sao chỗ này mình có một cái cái tấm kê để cái màn hình nó lên nè rồi chỗ này mình thử kê màn hình cao lên một xíu cái cái vấn đề là nếu các bạn để cái màn hình nó thấp quá thì khi các bạn làm việc các bạn phải cúi xuống thì cúi xuống cuối xuống thì nó nó khá là dễ cho mình à, mình nhìn ha nhưng mà về lâu cúi xuống thì sẽ làm cho cái cổ mình nó đau nên là cái các bạn setup cái màn hình làm sao cho cái tầm mắt của bạn này bạn chiếu ra là cái cái, cái đỉnh này nó sẽ ngang với mắt của mình đó, thì cái đó là cái cái thế mắt mà làm việc đỡ mỏi nhất ừ, thì, các bạn có thể thử thử thử xem xem là cái cái cách setup như vậy nó có ok không ha đó. thì đây là tất cả những cái mà mình đã nó thử và nó thử setup để cho cái cái công việc của mình nó hiệu quả hơn thì nếu các bạn thích bạn có thể uh, làm thử giống mình ha thì đây là clip mình chia sẻ về cái cách setup uh, không gian làm việc của mình thôi nếu bạn thích video này thì nhớ like subscribe kênh của mình nhé cảm ơn bạn rất nhiều